nay mình sẽ à, tập hợp một cái sản phẩm mới mình mới được tặng từ ở bên à, một người bạn bên à, nước ngoài gửi về nó là cái playcam cái tên của nó là cái tên gì đó mình mình mở ra mình mới biết hàng này là hàng sách tay các bạn sách tay từ ở bên hồ nam trung quốc về cho mình bây giờ mình sẽ giới thiệu cho hàng ở trong đây có cái gì ở ngoài vỏ của nó là được bao bọc là rất là cẩn thận hàng thì mình thấy nó nhìn là chất lượng nó cũng ở vỏ ngoài nhìn đánh giá bằng cái vỏ ngoài thì nó vẫn đảm bảo ở trên đây á là nó có nhiều cái ờ, cái cái cái ờ, hạng mục có nghĩa là bình thường 180p và HD 4K và 807R HD với là R GL là mình gì không biết nhưng mà cái hàng của mình á là cái hàng cuối cùng ở đây bạn thấy không 807 GL 4K là người ta dán vô đây là cái mộc ờ, để mà phải nhận biết được cái ờ, hàng ở trong hộp là cái gì thì trong hộp này đầu tiên thì thấy là bộ điều khiển nè cái rôm cái tên của nó mình nhìn là cái rôm nha các bạn đây là cái ờ, giấy cái giấy hướng dẫn của nó là phải dùng một cái app riêng của nó mới có thể xài được app riêng thì xài cái mã code đây iOS thì mình sẽ ờ, rọi bên này Android đây là hai cái Android đây là cái giao diện của cái cái ờ, cái app đó khi mình tải về nó sẽ nổi lên giao diện này thì mình sẽ sử dụng đây là sách hướng dẫn nha các bạn mình à, đây là tiếng Trung Quốc với tiếng Anh mình thực tế là mình không có rành à, hai cái ngôn ngữ này nhiều cho nên mình chỉ chỉ dùng cho hình à, dùng hình ảnh này để mình mình mình đoán nó thôi mà thấy không đây thì nó giới thiệu là chi tiết chi tiết đây bao giờ gồm có máy nè cái máy nè rơm nè mình sẽ bật cái này ra đó đây là một con rơm nha rơm alika mình cũng là nói đó các bạn kế tiếp nữa là bộ điều khiển bộ điều khiển này thì ờ, nó nó cũng đơn giản các bạn đây là nút nguồn đây là lên xuống nên cái này là lên xuống với qua lại cái này là đảo chiều đảo chiều là sao khi mình đang bay như thế này mình nhấn nó sẽ đảo xuống như vậy còn những cái phần khác thì mình chưa nghiên cứu tới này là tốc độ nè này là vẫn là cái này vẫn là xoay chiều nè này là đèn báo tín hiệu theo như mình thấy ở trong này à, nó tặng theo ba bốn cái đồ bảo vệ cái cái, cái cánh quạt bốn cái bốn cái này mình sẽ gắn vô luôn nếu mà các bạn à, xài ở ngoài những cái cái dùng mà nó trống trải á thì các bạn không cần bảo vệ mình ở đây thì cây hơi nhiều cho nên mình bảo vệ cái cánh quạt của mình ở trong này nó có một cái cái khớp để mà dướng lại khi mình khi mình gắn ra thì mình chỉ cần đè cái này xuống thì nó tuột ra còn khi mình gắn vô thì cứ gắn bình thường mục đích của cái này chỉ là bảo vệ cái cánh quạt của mình đó nha khi mà nó nó bay xuống nó vượt nó đụng chướng ngại vật thì nó không có gãy không gãy cái cánh này ngoài ra nó không có tác dụng gì hết nó không có làm thăng bằng hay là làm bất cứ cái gì của của cái à, cái rơm của mình đây tiếp theo nữa tiếp theo nữa thì nó sẽ tặng cho mình hai cục pin dự phòng pin made in China và dạ, trong này có một cục rồi tổng cộng của cái này là ba cục pin ba cục pin dự phòng và một cái cáp sạc cái cáp sạc này thì cái, cái cáp sạc là vẫn là tiêu chuẩn USB tiêu chuẩn USB các bạn có thể lấy từ cái những cục sạc ờ, của cái smartphone bình thường của mình hoặc là gắm từ ờ, cái ờ, cái laptop, cái laptop cũng được cái đầu này thì dành cho cái cái thế hệ cũ của cái hàng smartphone thôi cái hàng mới và cái tai si là là không dùng được cái hàng của nó đơn giản như đây thôi bạn còn đây là cũng giống như bên mình mình nghĩ cái này là cái phiếu bảo hành á nhưng mà khi sách tay qua tới đây tặng mình rồi thì mình đâu có bảo hành được với ai đâu cho nên những cái này vô ích không có xài được điền tên nè tên địa chỉ nè khi có vấn đề gì đi bảo hành nè cái này là cái công ty của nó cái công ty của nó toàn bộ các bạn thấy toàn bộ Trung Quốc xài là công ty là xài mã code không chỉ cần quay lên là có và tặng hai cái cánh dự phòng hai cánh dự phòng và một cái cái vít cái vít để mà khi thay mấy cánh này để khi nó có hư hao gì đó còn mình không biết ở ở Việt Nam mình nếu mà mình có bị hư đó mình không biết mua ở đâu luôn Này đây đây là mình đã giới thiệu hết sơ qua những cái phần ở trên cái cái này này còn ở đó còn ở đây ở đây là hướng dẫn sử dụng nè hiện tại là hiện tại là mình nói cái hàng của mình là 4k 4k là là 4k là của cái cái phần à, camera này camera này là độ ghi của nó là 4k mình cũng mới vừa đấy thôi các bạn mới vừa chưa có thử qua lần nào thì theo như là khi mà nói là mở lên mở lên đây là nút nguồn của nó mở lên cháy đèn cháy đèn là ok nha mình dọn nó qua bớt chút đây trái đèn trái đèn là mình đã khởi động trên cái con rơm rồi cái con lay cam rồi tiếp tục mình sẽ khởi động ở cái à, bảng điều khiển Các bạn thấy không nguyên cái hàng đèn bốn đèn nhấp nháy này là cái đĩa nghĩa là khởi động được và tiếp theo nữa là ở bên đây nó kêu là mình là kéo lên kéo xuống các bạn nghe tí tí đồng kéo lên kéo xuống có nghĩa là cái bộ điều khiển này nó đã kết nối được với lại cái rơm là mới sử dụng được và tiếp theo nữa là sẽ nhấn cái nút nút ở đây nút ở đây là cái nút y như là cái GPS nha các bạn để mà kết nối giữa cái điều khiển với lại cái rơm để mà mình di chuyển nó qua lại lên xuống nút này và kế tiếp nữa là khởi động khởi động là nó kêu mình kéo qua đây kéo xéo qua đây là thấy không ở đây hai cái này nó kêu kéo xéo qua nè mình sẽ kéo thử nha đó về đã khởi động rồi à, thấy chưa nó đã khởi động rồi mình không cho nó bay lên thì lập tức khoảng chừng 10 à, giây thì nó sẽ tự động ngắt để mà bà đảm bảo cái nguồn điện ờ, ở trong cái ờ, cái rơm này chứ hồi nó bị lãng phí và để sử dụng được cái phần này mình sẽ cần thêm một cái tớ nữa đó là cái app cái app nãy mình giới thiệu các bạn rồi đó gáp nó ở đây gáp này như em nói iOS nè Android nè Android nè hay cái này Android gì đó nó khác nhau khác cái khác ờ, cái cái option quá chứ còn bình thường thấy nó cũng Android thì đây các bạn các bạn hướng dẫn mình đã tải về trước rồi mình tải về xong rồi các bạn nhé đây FHD FPV là nó đó mình nhấn vô anh thấy chưa cái giao diện của nó nó giống với lại cái giao diện ở đây ok bây giờ mình sẽ kết nối mình sẽ bay thử nha các bạn và trên cái ở trên cái bảng điều khiển này có tích hợp thêm cái nữa là gắn gắn lên mình sẽ coi trực tiếp ở trên này thấy chưa mình quay hướng nó đi thì hiện tại thì mình cầm như vậy thì thấy cái màn hình nó không có được sắc nét cho nó cho nên mình cho bay thử bây giờ mình tiến hành mình sẽ tiến hành thử cho các bạn coi giờ mình sẽ làm một cái à, đoạn video từ playcam này ok mình sẽ đi thử sau một lúc thử nghiệm thì à, mình à, đánh giá cái con này thực tế là mình trước giờ mình chưa có chơi cái cái hàng này mình cũng chưa biết điều khiển nhiều mình quay một cái đoạn video nó có chưa tới một phút nhưng mà nó lắc nó lắc dữ dội lắm nha các bạn còn phần điều khiển thì mình à, mình thấy là hôm nay là gió gió ở cái chỗ mình á nó nó hơi lớn nó hơi lớn cho nên là mình điều khiển nó ờ, rất là khó điều khiển thì chụp mục đích là cái này để mình quay phim thôi nhưng mà cái camera này mình thấy là nó ờ, không có được sắc nét không có được đẹp cho mấy còn cái phần này chắc là mình để dành cho mình bay chơi thôi quá thấy hay nhớ nhấn cho mình một cái like, share và subscribe kênh nha để uh, những khi có cái hàng nào mới về mình sẽ review cho các bạn.